Hi, xin chào tất cả các anh chị thì trong video này thì Uyên sẽ chia sẻ đến các anh chị về cái thông tin vị trí lô đất mới mà bên Uyên sẽ chuẩn bị mở bán nha các anh chị đây như trên màn hình các anh chị có thể nhìn thấy đây là vị trí lô đất mới mà bên Uyên sẽ chuẩn bị mở bán đây, đây là chính là cái vịt mở đó này đây vị trí này và ở vị trí lô đất này thì có nằm ngay cái đường mặt tiền đường mặt tiền đây đây con đường mặt tiền hiện trạng nó đang là đường nhựa và 14 mét nha các anh chị và tương lai nó sẽ được quy hoạch mở rộng lên là 17 mét Đấy. và bên cạnh nó thì sẽ còn có một cái ở ờ, vị trí con đường nữa về con đường hiện trạng này đang có cái con đường hiện trạng đang là 4 mét nha các anh chị đây đây con đường hiện trạng 4 4 mét nó sẽ nằm bên cạnh như thế này này thì về bây giờ thì Yên sẽ um, ở ờ, zoom nhỏ hơn để cho các anh chị có thể nhìn thấy vị trí tổng quan cũng như là con đường đi tới của vị trí đất nó như thế nào nha các anh chị đó đó và cái vị trí này thì uyên hiện tại uyên sẽ chia sẻ trực tiếp lên cái vị trí google maps cho các anh chị có thể dễ hình dung luôn nha các anh chị đấy thì đường dẫn vào trong cái vị trí của con đường này thì nó sẽ là cái con đường đó chính là con đường lập định số môn nha các anh chị đây cái con đường màu đen nha các anh chị các anh chị nhìn thấy con đây là con đường lập định số môn và đây đây là con đường đồng bề thịnh suối cát thì con đường đồng bề thịnh suối cát này sẽ dẫn về trung tâm cam lâm nha các anh chị đây về hướng bên này sẽ là dẫn về cam ranh đó và con đường lập định suối môn này là một trong những con đường huyết mạch ở tại thị trấn ở ờ, cam lâm ở ờ, của thị huyện cam lâm của mình và hướng này của mình sẽ dẫn ra là biển bãi dài nha các anh chị biển và nó sẽ giao trực tiếp với con đường đó chính là con đường quốc lộ 1A quốc lộ 1A nha các anh chị và từ vị trí đất của chúng ta đây nó sẽ nằm kết nối giữa các anh chị có thể nhìn thấy hầu như các vị trí đất ở đây đều là các vị trí kết nối theo con đường hướng uh, bàn cờ nha các anh chị thì vị trí đất của chúng ta nó sẽ nằm ở đây tôi sẽ vẽ nhỏ lại đây vị trí đất của chúng ta nó sẽ nằm ở vị trí đây nha các anh chị giao giữa hai con đường và bên cạnh này thì nó sẽ có một cái con đường uh, 4 m nữa của chạy ngang qua nha anh chị đây là con đường 4 m thì vẽ vị trí đất của chúng ta nó sẽ nằm ở vị trí như thế này và hiện tại bên này của lô đất bên Nguyên thì nó sẽ có đó chính là bốn lô mặt tiền đường những anh chị bốn lô mặt tiền đường ờ, từ 14 cho đến 17 mét những các anh chị đó bốn lô mặt tiền đường và bên cạnh đó nó sẽ có những ở ờ, lô nằm ở trên mặt đường tiền tiền đường 4 mét và sắp tới thì bên Uyên sẽ mở bán đó chính là 10 lô nha các chị 10 lô tại vị trí này và bây giờ thì Uyên sẽ zoom zoom to hơn và chuyển dần sang cái vị trí ừ, để các anh chị có thể dễ hình dung hơn là ví dụ nếu mà các anh chị đi từ sân bay Cam Ranh nha các anh chị đây nếu mà các anh chị đi từ sân bay Cam Ranh nha các anh chị đây ngày nay các anh chị có thể nhìn thấy đây là hướng đi của sân bay Cam Ranh nha vị trí sân bay thì các anh chị có thể đi dọc theo con đường đó chính là đội lộ Nguyễn Tất Thành và kéo dài qua con đường Đinh Tiên Hoàng nha các anh chị mình sẽ tới nút ngã giao giữa đường Đinh Tiên Hoàng đây đây còn đường đinh tiên hoàng nha các chị đường đinh hoàng yêu năm vẽ đây đây đây là nút giao giữa đường đinh tiên hoàng và quốc lộ 1A sau đó các anh chị di chuyển về hướng trung tâm cam đức nha các anh chị đây là vị trí trung tâm cam đức này các anh chị đây trung tâm cam đức nó có di chuyển về trung tâm cam đức à, đến giữa giao giữa đường quốc lộ 1A đây đây còn đường quốc lộ 1A nha quốc lộ 1A đây con đường quốc lộ 1A thì mình sẽ hướng di chuyển về con đường lập định ở, ở số môn như các chị đây là con đường lập định số môn đây đây là vị trí con đường lập định số môn thì sau đó nó sẽ có tới các nút giao thì vị trí đất của chúng ta nó sẽ nằm ở vị trí này nha các anh chị vị trí đất của chúng ta nó sẽ nằm ở vị trí này nên cái gì các nhìn thấy theo với cái vị trí này thì uh, vị trí đất của chúng ta có kết nối rất là đa chiều nha các chị đây kết nối rất là đa chiều đây là con đường đồng bài thìn số cát nha các chị đây con đường đồng bài thìn số cát đó hướng này sẽ là về cam ranh nè hướng này đó về hướng này mình sẽ về lại thành phố Nha Trang nữa các anh chị đó như các anh chị có thể nhìn thấy đó nên là với cái vị trí này thì đặc biệt nữa nó sẽ tạo ra cái sự kết nối rất đa chiều tại khu vực này và hơn hết cái khu quỹ đất ở khu vực ở bên cạnh chỗ đường Đồng Bình thịnh lập trường con đường lập định số môn các chị đó, con đường lập định số môn nó là đang là một trong những cái gần cái khu vực quy hoạch của Vingroup nha các chị đây đây là một trong những cái khu vực đề xuất quy hoạch của Win Group dọc như thế này và phía dưới khu vực này những kênh chị những khu vực dọc nguyên như này đều là những khu quy hoạch của Vingroup nên chính vậy với cái vị trí đất của chúng ta thì nó sẽ tạo nên cái sự quy hoạch rất thuận tiện về tăng giá rất là đột biến trong thời gian tương lai sắp tới đặc biệt với là một chủ đầu tư Vingroup khi mà họ sẽ tiến hành và triển khai rất là nhanh về những cái dự án mà vừa rồi họ đã xin và đề xuất ở tại Cam Lâm cũng như là vừa theo tháng 2 vừa rồi như các chị có thể nhận được rất nhiều thông tin đó chính là Vingroup đã họp cũng như là họp với huyện Cam Lâm cũng như là thành phố tỉnh như thành Khánh Hòa để làm gì ạ thông qua những cái quyết định về đề xuất những cái kế hoạch ở tại Cam Lâm nha các anh chị và bây giờ thì Yên sẽ zoom nha các chị zoom lại dần lên đó, Yên sẽ zoom dần dần lên từ cái vị trí Google sang vị trí quy hoạch để các anh chị có thể nhìn rõ hơn về cái vị trí đất của bên Uyên nha. Và bây giờ Uyên sẽ zoom to lên các anh chị. Và bây giờ Uyên sẽ zoom to hơn cái về đến cái vị trí đất. Đây. Như trên vị trí sơ đồ của mình, các anh chị có thể nhìn thấy đây là vị trí đất nha các anh chị. Vị trí đất của bên Uyên. Đây đây là vị trí đất của bên Uyên và sắp tới thì bên Uyên sẽ có ở ờ, bên cạnh này sẽ có một cái con đường nữa đây bên cạnh này sẽ có một con đường đó. con đường màu đỏ này chính là con đường hiện trạng 4 mét nha các chị đây con đường hiện trạng 4 mét về phía trước này phía trước này thì nó sẽ là con đường ở ờ, hiện trạng đang là 14 mét các chị đây đường hiện trạng 14 mét mình sẽ vẽ một cái màu khác để các anh chị có thể dễ hình dung nha mình sẽ vẽ to lên đây con đường hiện trạng 14 mét các chị có thể nhìn thấy đó để làm gì đối với vị trí đất này thì sắp tới thì sẽ chia có những cái lô như sau sẽ có bao gồm 4 lô ở mặt tiền đường như thế này sau đó là sẽ có những lô được chia dọc nhỏ như thế này những các anh chị đó chia dọc nhỏ như này mặt tiền đường nên chính vậy ờ, với cái vị trí quy hoạch các anh chị có thể nhìn thấy đó chính là quy hoạch toàn bộ tổ cư 100% và gần như các anh chị có thể nhìn thấy được một điều nữa đó chính là từ vị trí đất của chúng ta đây đây đây đây về từ vị trí đất của chúng ta từ vị trí đất của chúng ta đây, đây là từ vị trí đất của chúng ta những cái chị đây là vị trí đất của chúng ta nha đó cái vị trí màu đen này em đang vẽ trên đất chúng ta thì nó đều làm gì ạ nó đều là quy hoạch theo hướng quy hoạch bàn cờ các thầy chị có nhìn thấy đây đây là con đường đồng bệ thịnh số cát nha các anh chị đây là con đường đồng bệ thịnh số cát này là con đường Đông bình Thị xuống cát và hướng này là sẽ dẫn ra về lại là quốc lộ 1A nha các anh chị và hướng về trung tâm đó chính là quốc lộ 1A à, và bên này sẽ là con đường lập định số môn nha các anh chị đây đây là con đường lập định số môn hướng này sẽ dẫn về Cam Lâm nha các anh chị và hướng này sẽ dẫn về lại Cam Ranh đó các anh chị có thể để thấy tất cả các quy hoạch ở trong khu vực này của mình đều là hướng quy hoạch bàn cờ theo chuẩn nông thôn mới cái chị đó hướng quy hoạch bàn cờ này đó các anh chị có thể nhìn thấy hướng quy hoạch bàn cờ đó chính vì vậy nó sau này nó sẽ tạo nên cái sự kết nối đa chiều cũng như là liên kết cũng như là rất là bài bản chỉnh chu ở tại khu vực này đó và đây sẽ khu vực bên này toàn bộ cái khu vực vị đất của bên này nó sẽ là quy hoạch của Vingroup nha các anh chị Vingroup đó để làm nên chính vì vậy em tin là với cái vị trí đất của quy hoạch như thế này và cái sự kết nối rất là đa chiều và thuận lợi như vậy nó sẽ tạo nên cái tính tăng giá rất là đột biến để có thể là cái những cái tài sản nhân hai nhân ba sắp tới cho các anh chị nha về vị trí đất của mình nó là thu nhỏ nó sẽ nằm ở vị trí này nha các anh chị đây em sẽ vẽ tiếp